xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và đồng phạm. Ngày 21 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và đồng phạm vì liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Trong số 9 bị cáo bị đưa ra xét xử ở vụ án này, có tới 5 người nguyên là cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế gồm Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Dương Huy Liệu, nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, nguyên phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, phó trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm AH5N1 Bộ Y tế, Phạm Thị Minh Nga, chuyên viên vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, nguyên kế toán trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm AH5N1 Bộ Y tế, Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược Bộ Y tế. Những bị cáo này bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn bị cáo còn lại gồm Lương Văn Hóa, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, Nguyễn Thanh Tòng, nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, nguyên giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long bị đưa ra xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa, ba kiểm soát viên của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Có 15 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Riêng bị cáo Cao Minh Quang có tới hai luật sư bảo chữa. Tòa triệu tập một số tổ chức cá nhân tham gia tố tụng đến phiên tòa, trong đó có đại diện Bộ Y tế, đại diện công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Cáo buộc cho rằng thực hiện kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir phòng chống dịch cúm AH5N1 tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở thông báo giá thành sản xuất thuốc Oseltamivir của Bộ Tài chính, Bộ Y tế giao kế hoạch và đặt hàng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, viết tắt là công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, sản xuất thuốc Oseltamivir từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức ký và thực hiện các hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật về quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước đặt hàng sản xuất bằng nguồn ngân sách, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long phải chấp hành cơ chế quản lý giá và các mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất thuốc, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu nhưng với động cơ vụ lợi, bị cáo Lương Văn Hóa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo người khác hạch toán trái nguyên tắc kế toán, lập thư giãn nợ để che giấu việc kiểm tra thanh tra, đồng thời hợp thức hồ sơ thanh toán che giấu nhằm giữ lại tiền giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu đô, tương đương hơn 61 tỷ đồng để sử dụng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cáo trạng cho rằng ông Cao Minh Quang được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu osatamivir và sản xuất thuốc dự trữ nhưng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo kiểm tra để nắm rõ số tiền hơn 3,8 triệu đô công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu. nên không phát hiện được công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long đã dư lại số tiền này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Ông Cao Minh Quang bị cho là đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,8 triệu đô, phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng